Vâng, xin chào toàn thể anh em Hôm nay à, lại được gặp anh em trên kênh youtube của công ty à, điện tử Tây Casino Thì à, thưa anh em, à, hôm nay tôi sẽ nói cho anh em về một cái dòng sản phẩm à, hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp à, cao cấp nhất trên thị trường hiện nay Với bộ môn bài lá cho anh em nhé Với bộ môn bài lá thì đây là <coughs> cái sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi Đó chính là một con à, máy đánh bài Thì à, thưa anh em, đây đây chính là một mẫu mã của một con máy đánh bài à, cái mẫu mã này này nó gọi là con CVK 500 thì à, CVK 500 của năm 2020 anh em nhìn xem mẫu mã thiết kế rất là đẹp đúng không ạ đấy nhìn này nhìn nó không khác gì một con điện thoại à, iPhone bình thường ngoài cái mẫu mã iPhone này ra thì nó cũng có một cái mẫu mã là mẫu mã Oppo hoặc là mẫu mã Samsung đấy rất nhiều mẫu mã để cho anh em lựa chọn thì à, anh em nào mà yêu thích con máy đánh bài CVK này thì hãy nhanh tay gọi điện cho tôi theo số điện thoại trên màn hình 0844 1749 để à, đặt hàng ngay nhé à, số lượng về không nhiều đâu anh em ạ anh em cũng biết đợt này là đang dịch nên hàng về được rất là khó khăn và khan hiếm nhiều lúc anh em muốn mua mà còn chẳng có hàng đâu thì đấy anh em hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại trên màn hình để đặt ngay cho mình một con máy thì đây tôi sẽ test thử cho anh em xem uh, cái khả năng đánh bài tuyệt vời của con máy này thì uh, với những con máy đánh bài CPK này này anh em cần phải luồn được bộ bài vào anh em phải luồn được bài của mình vào đấy là điều kiện bắt buộc đấy chứ không phải bài nào nó cũng đọc được đâu nó chỉ đọc được những cái bộ bài mã vạch đấy những bộ bài mã vạch thì mẫu mã không khác gì những cầu bộ bài bình thường bài chợ cả anh em yên tâm trên này nó được sơn một cái chất mã vạch đấy chất mã vạch này thì chỉ có camera của máy đánh bài nó mới quét được thôi còn mắt thường của anh em thì không thể nào nhìn thấy được thì à, mẫu mã của bài đánh bài mã vạch đây bài ca này, bài táo nói chung là bài rồng bài kim cương thị trường có bài nào chúng tôi đều có cái mẫu bài đấy nên anh em cứ hoàn toàn có thể yên tâm khi anh em đặt mua máy thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em thêm à, một cây bài nữa cùng với đó là các phụ kiện như là sạc pin tai nghe rồi các kiểu biện à, dự phòng nữa đầy đủ cho anh em luôn anh em hoàn toàn có thể yên tâm về phụ kiện kèm theo thì à, đây tôi sẽ vào chơi cho anh em nhìn cho anh em thấy cái khả năng của con máy đánh bài này này Đấy. giao diện không khác gì à, một con máy điện thoại bình thường anh em lắp sim và nghe gọi bình thường nhé Đấy. lắp sim và nghe gọi bình thường vừa có một con điện thoại để à, đánh bài lại còn có thể nghe gọi được Đấy. vậy thì ngại gì anh em không mua đúng không ạ Đấy, anh em vẫn đăng nhập này ok đã mua trò chơi à, đây là con máy này tôi đã cài sẵn các trò chơi để làm review cho anh em còn anh em mà mua máy thì sẽ là một những con máy ờ, bóc hộp 100 phần trăm anh em sẽ được tự tay đặt siêu tự tay bóc hộp đấy. tự tay cài các trò chơi mà anh em muốn chơi thì con này có thể chơi được tất cả các trò bài lá từ uh, liêng ba cây sâm lốc rồi phỏng chắn tất cả các trò nói chung là anh em muốn chơi trò nào thì cài à, tôi sẽ chơi chế độ liêng chơi liêng cho anh em chơi xem Ừ, à, liêng thì nó có hai chế độ chính đó là chế độ à, báo lá bỏ bài và chế độ báo hai nhà lớn nhất hoặc là một nhà lớn nhất tùy anh em anh em thích à, chọn cái gì thì chọn à, kết hợp với con máy này khi anh em đi chơi cờ bạc bịp thì anh em sẽ có một cái tai nghe siêu nhỏ đấy tai nghe siêu nhỏ anh em đeo vào thì anh em sẽ à, máy báo như thế nào anh em làm theo đúng lời máy báo là anh em sẽ chiến thắng còn đây là review cho anh em tôi sẽ không để chế độ tai nghe là tai nghe tôi sẽ không để là tai nghe siêu nhỏ nữa tai nghe hỗ trợ CPK đây này tôi sẽ để chế độ uh, loa ngoài chế độ loa để uh, máy báo cho anh em xem số người chơi thì anh em cũng có thể lựa chọn thôi bao nhiêu người cũng được 5 người 10 người số người chơi rất là nhiều à, tôi để 5 người cũng được Đấy, bắt đầu này bao nhiêu người thì nó cũng báo được thôi chuẩn xác anh em nhìn thấy camera hồng ngoại của nó ở góc màn hình chưa đấy à, qua camera của điện thoại thì anh em sẽ nhìn thấy được còn mắt thường thì không bao giờ có thể nhìn thấy được cái camera hồng ngoại này anh em ạ ừ. anh em nhìn thấy chưa rất là quét bài này cho anh em xem cái khả năng quét bài mã vạch của nó đây là một bộ bài à, ca mã vạch nha anh em anh em nhìn này cho anh em xem 41 41 đấy cái chế độ này 41 nghĩa là sao nghĩa là đây là chế độ báo hai nhà lớn nhất nó báo 41 nghĩa là nhà số 4 sẽ lớn nhất và nhà số 1 à, lớn nhì thì nhà số 1 chính là nhà mình từ nhà mình anh em đếm nha máy để ở đâu thì nhà đó là nhà số 1 1 2 3 4 5 Đấy. chia cho anh em xem chế độ này đánh rất hay anh em nào mà biết cách kết hợp đánh rất là tuyệt vời 41 1 2 3 4 nhà số 4 đây nhà số 4 có 5 điểm thôi nhưng mà lại là nhà lớn nhất Đấy, anh em thấy có chuẩn không nhà này này tôi đọc điểm từ nhà một điểm này nhà này 3 điểm này nhà này 4 điểm này hai nhà 5 điểm là nhà mình và nhà và nhà số 4 này đấy những cái ván như thế này anh em biết chắc là chỉ có hai nhà đúng không anh em xuống mạnh tiền cho tôi biết tại sao không vì nhà này 5 điểm anh em xuống thật là to người ta cũng không dám xuống đâu 5 điểm người ta không biết bài làm thế nào người ta cũng không dám xuống đâu nhưng mà anh em có 5 điểm thôi nhưng mà anh em biết chắc là hai nhà mình sẽ là hai nhà lớn nhất đúng không ạ thì anh em sẽ đuổi được nhà 5 điểm này đi đúng không ạ đấy đấy cái hay ở chỗ đấy anh em sẽ biết điểm nhà nào lớn nhất nhà nào lớn nhì nhà nào tố láo đấy nhất là nhà nào tố láo gặp anh em thì chết nói chung là xác định là chết đúng không ạ Ừ. thử lại phát nữa này chơi ấy, thì anh em để tắt màn hình như thế này nha tắt màn hình đi nó vẫn báo bình thường đây ba một lại lại nhà số 3 là nhà lớn nhất và kể cả ấy đây này anh em đặt bài ra người ta cắt đúng không đúng không người ta cắt này cắt đi này đấy máy vẫn báo đây người ta cắt 41 41 đúng không ạ? 41. 41 nghĩa là nhà số 4 lớn nhất, nhà số 1 lớn nhì. Đấy. Nhà mình lại tiếp tục là nhà lớn nhì đây anh em ạ. Đấy. Anh em nhìn đây. Đây, nhà số 4 đây nha. Anh em nhìn điểm cho tôi nhá. Nhà số 4 là bao nhiêu điểm anh em? Nhà số 4 là 8 điểm đúng không ạ? Các nhà này, nhà số 1 4 điểm, nhà số 2 không nước nào đúng không hai điểm hai điểm đấy nhà mình lớn nhì nhưng mà nhà số 4 lớn nhất đúng không đấy đó là một cái cách đánh của con máy bài đánh bài này anh em à, thích chế độ này thì chọn cho tôi chế độ số 6 còn một chế độ nữa là chế độ báo lá bỏ bài thì đây tôi sẽ cài cho anh em xem trở lại nha trở lại ok cài chế độ ở ờ, dòng thứ hai anh em vuốt lên anh em nhìn cho tôi chế độ 68 đó với từng một chế độ một thì uh, chúng tôi sẽ cài hướng dẫn anh em cái cách cài như là cách chơi cụ thể Đấy, anh em có hoàn toàn có thể yên tâm đây đặt bài cho máy báo này anh em chỉ cần đặt ra thôi máy sẽ báo anh em nghe thấy không máy chỉ báo 4 nghĩa là anh em đặt cái bốn lá góc quét của camera rất là rộng năm nhà chơi này 100% anh em là nhà lớn nhất Đấy, anh em nhìn cho tôi đi anh em có 5 điểm thôi nhưng nhìn cái nhà này nhà này không điểm nhà này hai điểm Đấy, nhà này 3 điểm nhà này bao nhiêu cũng không điểm nốt anh em thấy chưa chuẩn xác không ạ nhìn kỹ cho tôi nhé chuẩn chưa uy tín luôn anh em ạ chuẩn rồi tắt màn hình đi anh em tắt màn hình đi để màn hình ở chế độ chờ à, khi đang chơi ấy, tự nhiên lại có một người ra hoặc một người vào thì anh em phải làm sao chẳng nhẽ lại thoát ra để cài đặt lại từ đầu à, anh em không cần lo lắng vấn đề đấy anh em nhìn cho tôi cái nút tăng giảm âm lượng này anh em ấn tăng âm lượng thì sẽ tăng người chơi 6 đấy máy báo 6 nghĩa là 6 người giảm giảm âm lượng này 4 đấy giờ tôi tăng lên 6 người nhé 6 tự nhiên mình đang chơi lại có một người nữa vào đấy anh em cắt cái em nhỉ máy báo bốn đúng không ạ một hai ba bốn đấy anh em đặt đúng bốn lá cho tôi đặt đúng bốn lá nhé đặt lại này. sáu sáu sáu Thì tôi đảo đi đặt lại cho anh em xem nhé máy báo một đúng không anh em đảo thì đúng một lá đấy sáu nhà chơi tự nhiên lại thêm một thằng nữa sáu nhà chơi xem nó thế nào mình liêng còi 123 thôi nhưng đảm bảo với anh em là to nhất luôn đấy anh em nhìn này bắt chết cái nhà ấy này rồi anh em nhìn ra nhà chín cấm này là chết chắc với mình chín atro này à, em nhìn này 8 điểm đấy ván này là cái ván ra tiền của anh em đây mình chỉ liêng 1 2 3 thôi nhưng mình bắt tất cả các nhà đấy, bắt nhà 2 nhà 8 nhà 9 ván này là cái ván ra tiền của anh em đây anh em ạ đấy, anh em thấy có chuẩn không tăng thêm người chơi cũng vẫn chuẩn bình thường là giảm đi thì càng chuẩn hơn đấy tỷ lệ chính xác 100% rồi tiếp tục uh, test thử một vài ván nữa cho anh em hoàn toàn yên tâm thì, anh em có thắc mắc gì về con máy này thì cứ comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho mình nha comment trực tiếp xuống hai hai hai có hai à. đó em gì này máy báo hai đúng không đảo đi hai lá chia nhà tôi 9 điểm anh em thấy chưa chuẩn sao không ạ 9 điểm các nhà khác điểm như thế nào 4 điểm 7 điểm 10 điểm 10 điểm <laughs> không điểm luôn anh em 5 điểm đấy 8 điểm đây nhà này lại chết với mình rồi 8 9 điểm đấy các bạn ăn tiền của anh em ấy anh em mà cầm à, một dây cái như thế thôi anh em đảo anh em chia đấy luôn là người chiến thắng đấy anh em mà yêu thích chiếc máy này có thể lên trực tiếp cơ sở Tuấn Tuân Casino để test thử nhé à, ờ, thì hiện nay bên mình đang có hai cơ sở chính là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em ở gần các cơ sở nào thì hãy à, lên cơ sở đó để à, được gặp trực tiếp những người thầy người thợ bên mình những người thầy người thợ bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi con máy này một cách cụ thể nhất Đấy. À, kết hợp vào cuộc chơi như thế nào thì à, Đấy, gặp những người thầy người thợ người ta sẽ hướng dẫn còn anh em nào mà ở xa không có điều kiện để lên thì mình sẽ gửi hàng về cho anh em à, khi gửi hàng về mình sẽ kèm theo những tem phiếu bảo hành đỏ hoàng ừ, con này được bảo hành 6 tháng nhé cũng như là kèm đầy đủ các uh, khuyến mại anh em cứ yên tâm Đấy, Tấn Tuân Casino kinh doanh hơn 10 năm rồi nên anh em hoàn toàn yên tâm à, anh em xong đó anh em nhận hàng anh em kết bạn với tôi qua số Zalo 0844 17 49 9 uh, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em anh em về mà chưa sử dụng quen máy thì uh, có thể điện cho tôi thoải mái ừ. Đấy, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Tuân Casino trong thời gian tới nhé Xin chào toàn thể anh em